ở đây là cái khu mà gọi là khi mà các bạn vô đăng ký mà các bạn trồng tiền có thể là chưa trồng tiền vẫn được tham quan đúng không thì à, quan điểm của Di á, là chốt hợp đồng trong vòng 2 tầng mặc dù game tới 5 tầng nữa nhưng mà mình chốt hợp đồng là chớp hợp đồng thằng nào mà sale trong BBT á, mà cùi mía nhất á là phải chốt một trăm hai tầng tầng này đi lên trên đi xong hợp đồng không có nhiều nó mệt quá còn thằng nào mà đi hai tầng đó mà nó nói nhiều quá rồi má khách hàng này chết mẹ rồi coi chừng nó bd quá hoặc nó không có tiền nha mấy em thật sự luôn đó tại vì nói cái gì cũng có lý do cái gì hết đúng không khi mà ở ngoài vô bbt á là các bạn sẽ thấy được gọi là một sự hoành tráng uy nghi của tòa nhà building mặt tiền là vô đây là xuống tiền được rồi đó còn vô trong quầy lễ tân nó sang chảnh nó đẹp nó cao cấp rồi xong rồi đi vô lối sảnh hành lang thấy khu kích boxing này nọ rất là men ly và mạnh mẽ nó đầu tư như vậy đó mà không chốt tiền được cái tầng ở dưới là tầng đề ba thôi đó chưa tham quan gì hết cái tầng trên này mới là tham quan kìa tầng này là tầng select drive cardio Thấy không nhìn dàn cardio này nó đều tâm tấp thẳng hàng nhìn nhìn view ra đường lê văn khương 535 lê văn khương trục huyết mạch chính vip nhất quận 12 cái cái thuộc loại 22 thôi quốc lộ 22 đó rồi xe, xe giao thông còn này xe này xe trong khu dân cư nó khác nhìn ra nè hai hàng máy tập nó thẳng tắp nó giống như là những con người vô hình nó đang đón chào các bạn hai bên rạp xuống chào chào chào đi tiểu sảnh kia vô kìa trời mở cửa thang máy kịch thằng kia vô đi quéo đi thằng bộ lên kịch quéo một cái đi giữa không xuống tiền nữa mới là lạ hai tầng thôi còn lên tầng thứ ba là tầng toilet để bữa nào đi quảng cáo tầng đó là cái tầng mắc tiền nhất tầng toilet đó. mắc tiền kinh khủng luôn đầu tư cả một hệ thống cả một cái tinh túy cái chỗ mà tắm nè xông hơi nè thay đồ nè uống súp nè không phải uống súp trong toilet con cái tầng uống súp riêng trời khu uống súp riêng đẹp lắm em má sofa chữ l nó tivi thư giãn máy lạnh này nọ kia trời ơi bách rau này nọ thiết kế bằng gỗ mất tiền không à tầng đó là tầng mất tiền hai tầng này thôi là chốt hợp đồng còn tầng 3, tầng 4 đã vừa quay rồi đó tầng 3, tầng 4 là kể như lên trên đó nước gục ngã thôi còn nếu mà lên tầng 4 mà không chốt được không thả cho đi bộ xuống luôn khỏi nó nhiều nữa <laughs> má nói cho thằng này nói giết mệt thiệt chứ đúng không bạn nghĩ làm sao bạn cái phòng gym triệu đô như vậy nè hàng triệu đô đầu tư một cách rất là đẳng cấp và chuyên nghiệp mà giá tập có 500 ngàn một tháng mà tao lôi lên tới tầng 4 mà mày không ói được 500 ngàn nữa thôi mày xuống về luôn cho tao một cái tao kiếm khách khác chứ nói thiệt các bạn trong nguyên tắc làm ăn ở chỗ là anh em mình chia sẻ không phải là mình coi thường khách hàng nhưng mà cái nghiệp vụ làm sale của mình phải khôn đúng không không có cá thì con nào mập ăn trước con nào ốm từ từ ế quá à ăn đúng không chứ bây giờ mình chốt thằng này nó thôi thằng này vô mới tập không có lời mới đúng không nên mấy em sale nữa thiệt á kinh nghiệm sale nó quan trọng chốt hợp đồng rồi chốt hai tầng này nghĩ nói chứ phải nổ gỗ này gỗ hạng a wow. gỗ này gỗ hạng a gỗ công nghiệp thôi nhưng mà hàng mắc tiền nhất hàng của đức ok có mấy có mà mấy có mấy thằng đảo trâu vô nó anh Di ơi không chơi gỗ tự nhiên đi gỗ công nghiệp sao mắc tự nhiên tự nhiên người ta triệu mấy mét công nghiệp anh có 600 ngàn mét nặng cái gì đồ ngu chó mày gỗ tự nhiên mốt mày công đi rồi tập dấp cái gì dấp té rồi tróc móng giò sao cái gỗ công nghiệp ưu điểm là gì nó đẹp và nó nó, nó phẳng nó không có bị nó không có bị sau thời gian nó vênh lên cục vậy nè mẹ cái gỗ tự nhiên nó toàn là bị cong không nó cong mốt nó hư mẹ xài gỗ gỗ tự nhiên nó chỉ áp dụng cho gia đình áp dụng cho gia đình thương mại ta phải xài gỗ này nó đẹp biết thì thưa bơi thốt không biết cầm mẹ cái mỏ đi nói thiệt luôn mấy em nhiều khi mình xây cái tòa nhà lên gặp méo mấy thằng kiến trúc sư online nó con mẹ mà thiệt cái mày luôn á cỡ mày xin vô là hợp đồng đá cái gãy cổ á đúng không cỡ nào nó thầu được hàng của duy nguyễn nó vô kiến trúc sư online trời ơi vô nó chém má mát cho mày luôn vô cái avatar của nó thì cái nhà mà nghèo tụi chó của tao nữa má nó vô nó có ý ghét lắm em tại tụi em chưa xây nhà tụi em chưa nổi tiếng tụi em chưa biết cảm giác đó thôi đó. thôi từ từ anh vô tập một cái đạp một cái anh thủ trời nó bụi mẹ ơi bụi dưới ba hàng niêu mấy em hàng hàng niêu nói chung cái máy cái máy này nó rẻ thôi máy này tao chả nhớ giá nhiêu nữa sáu bảy chục triệu gì đó máy này máy đạp xe này bền lắm em bền lắm nha hàng này không phải hàng trung quốc đâu nha ba <laughs> mình đầu tư này mà mình bỏ máy trung quốc vô nó rẻ tiền lắm em thật sự chứ bộ đúng không máy trung quốc thì nó rẻ tiền nếu mà hàng trung quốc thì phải chơi hàng cỡ như hawaii vậy đó chơi trung quốc loại a mới được còn không thì mua mấy cái máy tàu rẻ rẻ máy rồi ờ, dưới 30 triệu một cái thì thôi mất giá trị cái phòng quán cái bọn kia đang đu dây nó quảng cáo làm đèn viện hả chuẩn bị lên dự án là bbt ba nay nữa wow, cái tòa nhà nào quanh phải đầu tư quảng cáo kinh khủng tiền quảng cáo không không có nói thiệt với em tiền mà đầu tư hạ tầng quảng cáo và con người á để cho cái lễ khai trương không bao giờ dưới 1 tỷ bạc em tính đi cứ một thứ thứ ừ, từng hạng một vài chục trăm hạng một vài chục trăm mẹ tám chín hạng một là nhiêu tiền rồi đúng không chơi là phải chơi đồng bộ nè cái loại gạch này nói em nhiều lần rồi tao nói trên livestream rồi chưa nói trong vlog cái loại gạch này là miền nam không có mày khỏi kiếm đi quá kỳ tao thiết kế nhà này bị kiến trúc sư nó quăng bom nó vẽ đại gạch nó vô á làm sao này xây nhà cha con đi kiếm gạch thấy mẹ luôn kiếm về báo xếp xếp xếp hóa gạch không có xếp ơi không có là thế nào mẹ cái mấy con gạch mà không có mà đúng thật mày cái đấy xong cái hỏi lần kiến trúc sư nó nói ở trong metro nhiều lắm anh trong metro lộn ion cái xong mình chạy vô ion mình ăn mình ăn lòng mắm mà vũ á cái mình coi má gạch sâu ồn không giống thiết kế mày xạo rồi thiết kế này thiết kế này nó xạo nó thực tế nó làm phải đặt ngoài hà nội ngoài hà nội không có luôn xong rồi đặt ngoài hải phòng hay đâu á mới có loại gạch này đặt bao nhiêu chở vô bao nhiêu nên có loại gạch này nè loại gạch ốp cột nè thấy đẹp không cái bên này là tại vì mà cái thằng mà đi xi măng nó đi hơi ngu quá nên xi măng nó bị uh, gọi là nó nó nó nó nó nó tứ tứa ra ngoài đó mấy em nên nhìn nó bị bạc bạc còn mấy cái chỗ khác đẹp lắm còn ờ, có mấy cột rồi có giám sát nhìn đẹp chưa đó đầu tư lận vậy gỗ thì thôi nói khỏi nói 600 ngàn mét mà được cái thằng làm gỗ này ok mấy em nó fan anh làm xong nó mới lấy tiền chứ không nó kêu tao chuyển cọc rồi tao dẹp nó luôn rồi đó không phải là không có tiền chuyển mày tối ngày cọc cọc hoài nhức đầu quá cái dự án có mấy trăm triệu thì mình cứ làm đi anh mà trả tiền to cho còn nếu mà anh mày làm không trả tiền mà lên mạng mày bóc phốt anh Duy Nguyễn thoải mái đúng không chờ chút chờ chút chỉnh cái nói nhiều quá quên chỉnh mà em hai chục tám chục tuổi bảy chục ký chỉnh đại giờ không quan tâm cái này đâu máy này bình tân cũng có nhưng mà em đừng sợ máy này thì không có gì ờ, level 25 thôi tâm sự cái này thì cái hành trình đi đến cái BBT Building này nó gian khổ lắm em lâu lắm. hơn năm gần 2 năm chỗ này đang làm quảng cáo nè chữ này là chữ THOL chứ không phải là chữ ổng ờ, luôn nha ba ở trên kia có chữ BBT này có chữ THOL nếu mà bây giờ mình làm một cái tường đó mà mình trét sơn đó, nó rẻ lắm 120 mét 120 ngàn mét sơn nha còn khi mà tụi em ốp gỗ á tụi em có điền thêm số 0 cộng thêm nhân cho 1,5 nữa nha nó trung bình á trung bình giá gỗ là sẽ từ 1 triệu rưỡi tới 3 triệu rưỡi mét tùy tụi em chọn gỗ gì và tùy tụi em đề con sao nha nên tụi em thấy mà chơi nội thất gỗ là biết này nó được con này đừng đừng giỡn chứ đó còn mấy thằng mà ốp kiến không là biết nó không có tiền phòng game dễ biết lắm em mày ốc kiến càng nhiều là mày càng nghèo tại vì sao kiến rẻ bèo à ba trăm ngàn mét mày ủi hết cái tường luôn không nhiêu tiền hết á mấy thằng mà ốp kiến nè với à, dán mấy cái gì dán mấy quảng cáo mà bạc rẻ tiền á đó. là là tao đầu tư rất là rẻ kinh nghiệm hết còn cái hệ thống đèn em nhìn thấy không hệ thống đèn đèn vàng để trang trí chơi cho vui thôi nhưng mà cái này nó đang màu đen mốt có đổi thành màu trắng luôn cho nó sáng thêm được xíu nữa còn đèn trắng hai bên là đèn chủ lực đó bây giờ mình chơi hệ thống là trần là trần nổi không có đóng là phong nữa em tại vì bên bên quận bình tân á, là cái văn phòng chính công ty nên nó mang tính chất là văn phòng nên đóng là phong còn cái này á, thì anh à, để trần nổi cho nó hoang dã đó với phần nó tạo thêm được không khí phía trên cho nó cao hơn rồi những cái tầng mà giống như tầng yoga và tầng toilet đó, tầng nào ngồi nghỉ á, thì đóng la phong bên đây là tụi em nhìn nó kiến nó xấu vậy là chưa xong nha nó đang nhập gỗ ở bên lào á mấy em <laughs> nó đang nhập gỗ bên lào để làm mấy cái nẹp gỗ anh là anh giống như anh cuồng gỗ hay sao á bây giờ thời buổi công nghiệp bây giờ mình chơi đồ nhựa đó nó, nó thường quá nam anh tính chất công nghiệp quá mình tìm về thiên nhiên mấy em chơi đồ gỗ nhưng mà gỗ của anh là gỗ thương mại chứ không phải là cái bộ đi băng 5 tỷ nha uh -oh. cái bộ đi băng 5 tỷ là ở đâu gỗ khác sáng sớm chưa ăn gì chưa? cardio bởi vì duyên duy thích cardio lắm tại cardio này nó phù hợp với giám đốc như anh đó anh có thể ngồi xem tin nhắn kiểm tra tiền họp online được quản lý điều hành công việc nhân sự đâu đó vậy đó thoải mái cô chạy bộ không làm được việc đó bình thường á sau tập sẽ trải nghiệm 20 phút cardio với cái máy này đạp xe vậy thôi trong vòng 25 phút nên anh Duy Nguyễn ra đường có ăn nhậu chơi bời gì đó cũng đỡ mập <laughs> chứ mà như con người ta ăn cái cường độ đó chắc giờ bụng cốc không có như anh đâu em bởi vậy mấy anh comment mà chê khen thì anh nhớ lóc não vô tao giám đốc mày ơi chứ phải ăn rảnh rồi mẹ gọi tập cho nghèo nha còn men ăn đam hoài không sợ đam nó ghét luôn em nó ghét tạo đốc kính tạo đốc kính nó quảng cáo cho anh luôn wow. rồi xong video này anh sẽ cho tụi em đi à, à tham quan phía ngoài những góc playcam đồ đang hoàn thiện quảng cáo buổi tối à, khu này lên sơm lắm em lẩu dê đồ này nọ nhà hàng quán ba, vũ trường đồ đầy hết gì cũng có có tiền hơn xui thôi hình như là anh thấy là cái hệ thống cardio bên đây nó nhiều bên bình tân lắm em nhiều máy hơn nhiều máy nhiều lắm sức chứa của cái game center này á của anh là phải đặt cao bình tân gấp đôi bình tân diện tích không bằng bình tân diện tích rất 750 mét vuông đây hơn ngà anh nói diện tích tập luyện á còn cái chỗ ngồi nghỉ á thì không có nói cái hay á anh thiết kế chỗ này để buổi tối á mình đi ra đường mình, mình tập mình nhìn xuống mình ngắm nữ sinh xong rồi nữ sinh ở dưới lên đây nó ngắm mình xong nó vô đây nó kiếm mình cái anh Duy Nguyễn tan nhâm thu ừ, vậy thôi còn cái này nó cơ động không bên quận bình tân nó chơi hai hệ hệ máy lạnh với hệ khí trời tùy vào thời tiết thấy không tùy vào nhu cầu khách hàng mà sẽ chuyển cái hệ nào qua hệ nào đó tại vì ở đây nó được cái ưu điểm á nhà của anh bự nhất nhà của anh cao nhất nhà của anh to nhất hai bên nhà thấp oh nên lấy khí trời thoải mái bốn góc luôn mặt trước mặt sau mặt hai bên hông nữa còn bên bình tân không làm được chuyện đó em bình tân nhà của mình với nhà ta nó cũng xem xem nhau mở cửa sổ có được với phần cái nữa đó bên bình tân thì thiết kế theo kiểu mô văn phòng còn đây thiết kế theo dạng mà dịch vụ nhưng mà quận 7 cũng được nữa quận 7 giờ dân bển nó giàu quá nhà đánh cao nữa quận 7 là hai mặt tiền mấy em hai mặt tiền nhưng mà là máy lạnh nha bên quận 7 chỉ có một hệ máy lạnh thôi nói trước mặt trước mặt xa mà bên quận 7 rất là nhiều cái hay nó có sky bar nó có mini bar đang tính làm cái sức to nữa không biết có nên làm không siêu thị á bên quận 7 nó có một cái là bbt event trung tâm hội nghị bbt ví dụ như mỗi lần ship về đó khui chừng trăm thùng ra cho khách uống chơi vậy đó nó làm cái event hoặc là thi thố gì đó đi ra coi nào chống hết đất mà chống lâu nhất chống mà người không rung ngang ví dụ dễ nhất trăm triệu không được cái gì mấy em được cái số khủng à nên à, mấy em hỏi là ừ anh duy xong làm cái mới thật nó từ từ đi thuê sân khấu hoài mệt quá mày ơi em ghét anh làm luôn cái sân khấu của mình khỏi thuê cường độ cao đập mệt quá còn quần chính cũng chảy ke nữa quần chính đang biêu này khai trương xong qua tới quần chính em là một gamer đâu chỉ cơ bắp là được video từ từ để ngồi chém gió đi thở một cái ngồi chém gió em thằng đạt mẻ quá quay cái này tao nói 20 phút là dài lắm luôn á hai chín chế độ hai chục hồi nãy nói chốt sale đúng không là đi à, à, tầng lên tầng này là phải chốt được nè mấy em tại vì tầng này chút mấy media nó quay cái vẻ đẹp vẻ khủng cho tụi em coi một tầng bằng phòng, phòng game ta rồi ừ. hơi nhiều á mà phòng game ta 300 ngàn tháng phòng game mình có 500 ngàn tháng mày không chốt được thì thôi làm gì giờ hiểu không mà đi vô cái hầm là bảo đảm khủng bố rồi à, vô cái hầm tao thiệt với mày cái hầm tao tao có đi không được gì nhiều được đẹp, đẹp, đẹp trai thật sự bồ nhiều lắm em nên đi khách sạn cơm bữa mà anh khẳng định với em đều, hầm khách sạn tuổi gì hầm của anh không có tuổi nào hết á thật sự nha ngay cả khách sạn năm sau. Winberland Ủa lộn lộn Winburn của con Dượng Hầm xe thì bự mà lối vô hầm chán lắm mày ơi Cái lối vô hầm nó hẹp lắm Chạy ừ, không cẩn thận đập bỏ thiệt Nên anh góp ý ông Dượng nhiều lần rồi mới không nghe Nói chỗ ông Dượng được á, mày có hầm xe là hơi bị quế chút thôi Chứ còn cô nữa bị cô hầm xe bao quế luôn Đó Nên anh Duy Nguyễn á, ăn chơi nhiều anh Duy Nguyễn cảm thấy làm dịch vụ anh Duy Nguyễn chia sẻ tụi em luôn bãi đậu xe chỗ <laughs> mà dở vứt anh Duy Nguyễn tuyên bố á làm dịch vụ sau này tụi em làm cái nghề gì biết bãi đậu xe là một chỗ <laughs> là hai dở là vứt nha nên bãi đậu xe của anh là Lamborghini đậu ngoài sân mạt xuống hầm đó còn nếu mà xe mượn muốn trốn trốn đó thì vui của hầm luôn đi không cần phải che bản số đâu nha khỏi che bản số đi khách sạn mà che bảng số nên em đã chốt khách là từ cái bãi đậu xe rồi không có phòng game nào có hầm một bãi đậu xe hết á trừ khi mày thuê tòa nhà cho mày đậu xe chung của người ta thôi mày đậu xe chung của người ta rồi mày cự nhưng bảo vệ thì mày chịu thôi chứ game nó làm được gì tủ tí gì mà nặng đúng không chừng khi nào mà em vô cái chỗ đậu xe của nó thì mà lỡ thằng bảo vệ nó láo chó với khách đó thì công ty mới xử lý bảo vệ được còn em đang thuê dịch vụ thằng bảo vệ bữa đó nó ba gai với em mặc dù có một bên bên nào cũng sai hết á nhưng mà thằng ghim đứng giữa nó cũng cười trừ thôi nó cũng vuốt vuốt hai bên để cho quệ thôi nó mang cái trung gian nó không mang chấp quyết định nó hầm đậu xe là sâu thâm thẩm rất rộng mà chẳng qua giờ còn để máy thôi máy bên quận chín đó em bên quận chín đang làm thang máy sắp xong rồi bàn giao thang máy tuần sau nó bàn nè chứ vợ đóng máy đó thang máy xong đem vào quận chín chúc mấy em cứ quay cái hầm cho thấy thật sự là nó rất là rộng mà máy móc rất là nhiều đó. và cái bãi đậu xe trước kìa em nhìn coi hiện tại là hai xe hơi đậu nhìn coi đậu chắc ghép ghép giống năm chiếc bốn chiếc thì một cái sức chứa như vậy mà tại không chốt được ngay từ cái hầm là cũng hơi kém rồi xong người ta vô quầy lễ tân quầy lễ tân nó thiệt với mày khách sạn chưa chắc bởi vì mấy em cứ nói câu nghe ghét em nói vô phòng gym anh như, như, như, như, như vô khách sạn ủa khách sạn là gì tụi em mới lấy nó làm tiêu chuẩn anh nói thẳng luôn anh đi khách sạn năm sao nhiều rồi nè cái máy lạnh nó bằng máy lạnh của anh bằng cái búa rồi mới vô máy lạnh không lạnh đợi kêu lỡ tân lên chửi hoại gì năm sau đó cậu đi vô thang máy nó thiệt với em thang máy nó êm bằng thang máy của anh không cậu đi vô quầy lễ tân á nó được cái rộng thì ok nó rộng thật nhưng mà nó trang trí quầy lễ tân nó có nội thất đắt tiền nhanh hay không à, nên nhiều khi cũng phải tự ái chứ em em nói một câu rồi vô phòng ghi anh di như khách sạn biết nên buồn nên vui nữa sạn gì mới được chứ đó nên tụi em hãy đừng có phán xét sớm hãy tới đây nhìn một lần đi rồi mua cái bình lắc về cũng được nữa hãy nhìn một lần đi để coi như nguyễn mày nói như thế nào nha tới đó là chốt rồi đó xong rồi tới lối đi tới cầu thang vô thấy thang máy bao đẹp rồi lên thang bộ nhìn bao sang luôn còn tụi em đi thang bộ của, của khách sạn lộn rồi khách sạn nó làm thang bộ giống như thang thoát hiểm vậy đó thang máy là chính vô thang bộ nó nhiều khi nó cũng bể tông nó chưa ốp đúng không đó xong rồi người ta lên là lên tầng này tầng này là cái tầng tập lô kê rồi hai tháng đầu bầu trong đây không khỏi đi đâu mà thật sự tầng này tầng gần như đầy đủ hai máy rất nhiều nhiều gấp rưỡi lần bên bình tân có những máy bên bình tân không có nên nói về th là gym center thì về máy thì không khỏi bàn máy không nào qua tiên bố một câu dân chơi mà cái phòng nào gì cũng tập hết mà thằng duy là cái thằng tập lâu với thằng khó thánh đó cái máy nó phải tập được khách nó tập được vậy đi chốt nên một cái mức giá này quá rẻ dành cho những ngày khai trương này nọ kia phòng một phòng tập nó quá, quá tốt ở khu mà bắc sài gòn rồi này là bắc nha đông tây nam bắc có hết rồi nào phía tây thì kiếm bình tân bình tân thì bạn thấy là quá ok đúng không bên này nó ok nhiều mặt nữa tại vì cái nhà này xây sao nên những cái nào mà là khuyết điểm và là sai lầm của bên bình tân á nó đã được khắc phục ở đây hết rồi không có gì phải bàn cãi cả nó chỉ còn cái mức độ âm thanh nó hơi vang xíu đó do nhà này nó chưa vận hành nó vài bữa khắc phục cái là bao đảm nghe nhạc độ dàn lo là hai ba trăm triệu ít gì lo cốc thôi đó mua lo cốc thôi mà hai ba trăm triệu rồi đó còn mà em mua lo xịn chắc năm sáu trăm luôn bởi không biết âm thanh nó làm mất khỉ gì mắt ghê một tầng sáu lo một tầng sáu lo chắc chơi chưa chắc chơi còn trời gì nữa tới đây tham quan đăng ký mua sắp đi em út đã chăm sóc từ a tới z chưa nói là tới là fan của duy nguyễn là bảo đảm rồi à nhân viên nó chăm sóc rất là tận tình này. mà nhân viên bên đây là bao đông nữa đó thôi video cũng dài được nha tạm biệt mấy em nha hay thì phải like và share sốc thì cũng share luôn